qua được em ơi qua được thằng em nó ngồi trên xe đâu <laughs> nhẹ đi qua mới ngồi giỏi nó gì hết luôn có lên đó mai thủy à bốn chân này bốn chân này đéo vừa rồi thôi con này chết cứng à? này nên dốc mất phanh mới vừa lấy mới lấy xong ờ, lái xe việc gì không không được gì đi khâu với mũi đi khâu rồi hôm nay rồi lái xe không được gì con môi trường tính giá gì con này nó đi nào nó đi đấy chắc lên rông mất phanh lên rông mất phanh như này này nhìn nhìn như này này may đấy đây mẹ thằng xe con này đến lên trên kìa quá đủ hôm nay chị cô có bia nào có tí nước rồi chả tí vàng hả cái công an nó chưa lên đến ạ à? chưa thôi con này mắc khớp rồi cái lái xe nó chạy đâu ạ à? đi thâu để để quán FC biển động ấy thì quá mẹ đường <laughs> thẳng một tí đi nhà vắt mái lên trên rồi này biết rồi bảo đấy nó có lưu bọn cháu kia quay lại nó ra hiện đại nó ra qua đi cháu nó còn hổ biết này giả rồi xe chở gì nhưng mà cái này nó không không không gọi máy khẩu à? có đang gọi rồi Ừ, phà đẹp nhất trong ngày tối quá nhỉ xe cô qua được không xe cô qua được không Ôi, lấy xe bắt nó đi luôn đi nịt mẹ cái đứa kia Mai Thủy chết thì chết đi, tao thì chết rồi. đi đường em ạ đèn lặng thì mẹ nó ở đấy giữ không đi được không đi được thông cả mới đi được không đi, đi, dưới lên lên dễ hơn nha anh mẹ mình xe nó to cái mình xe nó bánh nó bé cái con kia này ấy con bốn chân lên được bằng nửa đúng không cám này cám này lại nặng hơn mì tôm lại nhẹ hơn mì tôm toàn siêu nhân đi được trời bao giờ